thí dụ như vợ nói là trời má đừng có mua xe BMW X5 em có con xe bảo đảm anh nó tốt ngang bằng luôn đó mà giá nó rẻ hơn đó má này phải coi chừng em em em anh mới ờ, gài thằng kia được ờ, nó giảm 200 triệu luôn em <laughs> giảm 200 triệu luôn này nọ khoe vợ tí ta tí tởn ai biết má cái đó cái mồi của của con kia thôi kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn mô lừa đảo dreamer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building à, Chào mừng các em đến với chương trình vlog kinh doanh của anh Duy Nguyễn à, Tính tới ngày hôm nay thì anh là làm giám đốc được gần chục năm Không dễ chút nào mấy em không dễ đời nó đá như trái banh vậy đó mình phải lăn lóc phải lăn lộn tin đời và tin thương trường nữa để tồn tại thì hôm nay anh uh, chia sẻ tụi em một cái bí quyết anh không có mong rằng tụi em ra đường kinh doanh nhưng mà ít ra mình sống trong đời á thì mình phải biết để cho sau này mình gặp cái thằng khứa kia kìa đừng có xỏ mũi nó dẫn mình đi như những con bò đội nón mục đích mục đích của anh chỉ vậy thôi <sighs> thí dụ như bây giờ tụi em xây một cái nhà hay tụi em đi đâu đó nó sẽ xuất xạ nó sẽ xuất hiện ra những cái hợp đồng đúng không những cái hợp đồng vậy thì mình ký cái hợp đồng như thế nào để cho nó công bằng cho nó công tâm cho nó fair chứ bây giờ làm ăn mà tụi em ngao ngáo á con ra đường á nó xỏ mũi nó dắt đi nó còn chửi mày ngu nữa đó thì một trong những cái ngu á nó nhiều cái ngu lắm nhưng mà cái ngu ngày hôm nay á là anh ký anh nói là ký hợp đồng về những cái điều khoản thanh toán đúng không để tránh gặp mấy thầu ba láp thầu ba láp ở việt nam nó nhiều lắm em ơi vậy thì thầu thế nào thầu ba láp định nghĩa xin vài phút chương trình định nghĩa mang thầu ba láp mấy thầu bá láp á, là mấy thằng mà gọi là phản thầy hại bạn mấy cái thằng ra đường chém gió làm ăn méo có tiền mà nổ đó đó là những con thầu ba láp nếu mà em nào ở trong cuộc đời á đã từng gặp mấy con thầu ba láp rồi á thì comment vô chia sẻ kinh nghiệm xương máu cho đồng môn người ta nhìn thấy người ta biết người ta né hay chưa thí dụ như bây giờ tụi em à, làm nghề may đúng không làm nghề may mặc á làm nghề may mặc may quần áo đồ đồ may khẩu trang đồ xuất khẩu qua trung quốc rồi đó mấy em <laughs> thì à, em sẽ thuê nhân viên đúng không em sẽ thuê thợ rồi sau này thằng thợ của em nó ngồi trong công ty em á trong xí nghiệp của em trong xưởng của em nó học nghề đúng không học nghề rồi sau này nó mở riêng nó đạp em luôn cái đó kêu là phản thầy hợp lý không nhưng mà từ những cái thằng phản phản thầy nó nó sẽ ra nó làm thầu ba láp độ nhiều lắm còn bây giờ nói trong khía cạnh phòng gym đúng không nó vô công ty anh nó làm thời gian này nọ kia nó học kêu học này nọ nó nó rồi xong rồi ra đường một bán súp lậu hai là set up phòng gym giá rẻ phải có chữ giá rẻ đó mới được em căng lắm đó thì cái đó là nó gọi là ra đường nó sẽ chém gió dựa trên cái miệng của nó dựa trên mối quan hệ của nó thì cái tầng lớp đó đâm kêu là mấy thằng thầu ba láp thêm thấy không không có tiền mà xạo nữa nha thì thằng mấy thằng thầu ba láp á, thì miệng lưỡi nó ngọt lắm nó sẽ có cái điểm này nó rất là ghê nè mấy em đầu tiên nó sẽ điêu về giá đó nói trời đất ơi à, công ty của anh Duy Nguyễn làm cho anh gì công ty anh Duy Nguyễn à, set up phòng game anh gì mặc dù tao không có set up nhưng ví dụ thôi hiểu không ví dụ thôi nó công ty Duy Nguyễn set up phòng game vậy ông lấy ông tỷ bạc cái gì trời đất ơi ông chém quá nó ông chém quá đưa em làm đi ngày xưa cái phòng của của, của anh là em làm chứ đâu ông dương Nguyễn ông chỉ đứng ký hợp đồng thôi nó em làm bây giờ em lấy cái phòng tương đương 700 triệu 700 triệu luôn rồi cái này mới ghê nè thấy 700 triệu nó không nó không dứt được mày đúng không nó dứt được 500 500 anh 500 nhưng mà trong cái 500 đó đó nó sẽ có nhiều cái vấn đề nó có nhiều cái vấn đề à, nói chung á thì cái cái máy của anh Duy Nguyễn thiết kế cho anh á nói chung là ông chém thôi ổng ăn lời mà chứ ổng đạo đức cái gì ổng lên mạng ổng gọi là ổng ổng ổng ổng xào hó thôi nó bây giờ em em em bán trên một cái máy tương đương thậm chí tốt hơn giá rẻ hơn nữa ghê chưa ghê chưa ghê chưa đó đó là một cái cú nó chém đó thằng kia bay vô cáp đồng cái phách phập phát rồi xong rồi cái à, thôi giờ à, anh chuyển tiền cho em đi chuyển à, chuyển à, à, bảy chục trăm bảy chục phần trăm để em nhập máy gì em làm cho anh đó bảy chục phần trăm để em nhập máy gì làm cho anh xong rồi cái nó ủa tự nhiên tao làm cho ông Duy Nguyễn tao chỉ có 50 sao mày tao 70 dữ vậy cái đó thì anh cứ vậy không năm chục của ông Duy Nguyễn là cái số 50 nó nhỏ thôi nhưng mà giá trị nó lớn 50 cuôn tỷ là năm là 500 đúng không còn 70 của nhiêu 70 của 500 của rưỡi thôi nghe có lý chuyện cái bụp phát mà xong hàng đó nó dễ nhập máy thiệt nhưng mà cái điều máy tàu nha mấy em có điều máy tàu nói thì trường hợp đó đằng thầu ba láp chứ đã gì thầu gọi là phản thầy mà đốt chủ đó hiểu chưa mà vậy thì em thấy cái hợp đồng của nó có công bằng hay không thứ nhất á, là nó dùng một cái hàng đẻo nó nói chất lượng với một cái hàng tốt cái đó là không kiểm định được nó nói thôi mày nghe mà tin mày ngu cái chịu chứ <laughs> đó, thì khi mà tụi em ký hợp đồng mấy cái trường hợp này quen quen như nè phải đứng lên cái đứng lên cái ngang nhiều lắm máy lạnh cũng vậy tủ lạnh tất cả mọi thứ yes. xe hơi cũng vậy thí dụ như vợ nói là trời má đừng có mua xe bmw x5 em có con xe bảo đảm anh nó tốt ngang bằng luôn đó mà giá nó rẻ hơn đó, má này phải coi chừng cái này phải coi chừng suy nghĩ phải ngẫm lại bình tĩnh lặng đi một giây <laughs> thôi đừng có mua mạc mạc tới 2 tỷ 7 nên em có dòng tương đương dòng tương đương bảo đảm tốt hơn phù hợp với địa hình Việt Nam này nọ kia khí hậu thổ nhưỡng Việt Nam giá phần nữa à ha đó là cái đầu vật liệu nha mà trong cuộc sống này á tụi em gặp cái vụ cái chiêu này hoài yes tụi em làm cái tường tụi em trang trí tụi em in đề can tụi em in lụa tụi em dán cái giống quỷ gì cũng gặp cái, cái vấn đề nguyên vật liệu hết đúng không nó máy tập cũng vậy thôi cái đó là một chiều một chiều là phải né liền cái thứ hai nữa cái thứ hai nữa biết cái gì không ủa nãy nó kêu mà chuyển tới bảy trăm á vậy em cái cái vấn đề bảy phần trăm là cái gì bảy phần trăm là tiền nhập hàng đúng không nó nhập hàng nó làm cho mày ba chục phần trăm nó ăn lời đó công thức chỉ cho luôn 30% là tiền lời của nó đó Rồi tiền 70% là cái tiền nhập hàng đó ba Thằng này méo có tiền Nó thẳng là là vậy luôn Đúng không? Bởi vì mấy thằng thầu ba láp á, là mấy thằng thầu đi chém gió, mấy thằng thầu không có tiền uh Đó, mà tụi em ký hợp đồng với nó một phát một đâm ra tụi em tự nhiên á tụi, Nó nó làm công cho mày thôi chứ nó thầu cái gì, đúng không? Nó làm công cho mày thôi nhưng mà tự nhiên nó nâng lên một cái tầm, đã, ta là đối tác Ghê chưa, ghê chưa? Ông qua từ từ từ thằng làm công nâng lên tầm đối tác luôn qua đối tác xong rồi đưa cặp visit đồ đây đây đây đây đây đây đây đây đây đó cặp visit này em làm cho anh đi là cặp visit của em mà làm cho thl nha nè đây cặp visit của em làm cho bbt nha đó em nó làm cho bbt rồi anh anh, anh cái gì thứ nhất em ký vô cái hợp đồng đó đó em chỉ cho nó 70 phần trăm nó ôm tiền của mày chạy mày đâu mà kiếm nó đi đâu kiếm đúng không thường người ta nói là cái gì cái miếng phô mai nó chỉ nằm trên bảy chuột thôi thì cái miếng phô mai là cái phòng game mà 500 triệu đó là cái miếng phô mai đó nó nằm trên bảy chuột là thằng này nè bây giờ rủ mẹ nó thua đề nó vả quá mày chuyển tiền cho nó nó không nhập máy cho mày nó đi phắn luôn kiếm đâu nó đâu tư cách pháp nhân chưa có công ty mới thành lập công ty ma hồ sơ thuế chưa có kiếm ở đâu mấy em chỉ cho anh chỗ kiếm đi rồi giả sử nó không trốn nó làm cho mày thiệt luôn nó làm cho mày thiệt luôn đúng không rồi nó nhập cái hàng đó về nó bán cho em này nọ kia các kiểu nó có bỏ đồng bạc rồi đó nó làm không ở trong ở trong kinh doanh đó nó kêu là vốn đối ứng ủa thằng này nó không hề có vốn đối ứng vậy thì mày làm mướn cho tao chứ tao sai đầu mày mày đi mua đồ gì mà làm cho tao thôi chứ đâu phải là thầu huyết gì đâu đâu phải là đâu, đâu, đâu, phải là thầu đâu thì phải là trúng thầu ba láp chưa tự nhiên mình đưa tiền cho nó ngồi nó ăn ngon hơn này nọ kia kiểu rủi ro mình ôm hết còn anh Duy Nguyễn là khác nói chung thì khi anh Duy Nguyễn không chấp nhất chuyện nhỏ anh Duy Nguyễn còn nắm cán được đúng không mày chơi anh Duy Nguyễn cứu bảo đảm mày thiệt hại nhiều hơn tại vì Duy Nguyễn là người nổi tiếng anh Duy Nguyễn là người có mối quan hệ còn tụi em ra đường ai bảo vệ tụi em hai vợ chồng mới lập nghiệp nên nó quê đủ cho 100 triệu đi ký trúng thầu ba láp rồi xong ăn hành không ai bảo vệ tụi em được cả nó thật sự đời đó hiểm ác lắm nha cuộc đời này nói chung là pháp luật là một cái gì đó đúng không để chúng ta gọi là truy tố nhau ra tòa cái hợp đồng nó sẽ ghi rõ ràng nếu hai bên không thương lượng được kéo nhau ra tòa còn bây giờ mà kéo mày ở đời mà nắm thằng có tóc chứ đâu có ai nắm thằng trọc đầu mấy em yes. mấy em biết nó ở đâu mà kéo ra tòa nhà thì nhà mướn hộ khẩu sài gòn thì chưa có dân tỉnh lẻ để lừa đảo không đúng không sao kéo ra tòa được kéo ra tòa mày nội cái chuyện mà đi đúc hồ sơ cho nó không mày mất công ăn chuyện làm mày còn khổ hơn nên không có cái lý nào mình phải ký một cái hợp đồng mà mình chuyển tiền cho nó đã đời để nó làm hết trong khi mình ôm đóng rủi ro mình chưa hề nhận được một cái gì cả trong cái hợp đồng làm ăn cái phương thức thanh toán là cái cực kỳ quan trọng là cái cực kỳ quan trọng giống như anh làm hợp đồng thang máy của anh cái tỷ bạc anh sẽ coi điều khoản chuyển như thế nào anh sẽ coi điều khoản chuyển như thế nào chứ giờ tự nhiên anh ơi chuyển cho em 500 à, triệu đi lý do mày cho tao lý do cái mày mày ngu mày đâu có điêu được nó vô đó một phát một hợp đồng ký cụm cái mấy thằng khùng quá thường thường á làm hợp đồng nhìn vô giá đúng không hợp đồng nhìn vô giá là bây giờ ví dụ như ờ, nó đưa hợp đồng cho mày 1 tỷ bạc mày trả xuống 800 mừng thấy mẹ luôn về anh ơi phe vợ em em em anh mới ờ, gài thằng kia được ờ, nó giảm 200 triệu luôn em giảm 200 triệu luôn này nọ phe vợ tí ta tí tởn ai biết má cái đó cái mồi của của con kia thôi mày trúng vô cái mồi của nó rồi xong rồi mày ngu còn mày chuyển hợp đồng cho nó 500 triệu để nó nhập máy không có khái niệm đó đâu ba nói nói chung á thí dụ như quan điểm của anh làm ăn á có tiền thì ba cho bắt tay không có tiền biến không có tiền biến anh không bao giờ mà anh cầm tiền cho thằng khác nó làm ăn hết mày nói tao ác tao chịu đúng không nhưng mà cái đạo làm ăn qua nó phải xây dựng trên sự công bằng vậy thì sao gọi là công bằng trong hợp đồng thang máy đúng không ok cọc trước trăm cũ làm đi không làm phán không nói nhiều nó mệt quá đừng có nói tao hợp đồng ba chục phần trăm hai chục phần trăm dẹp mày ký với tao tao với mày hai bên phải thương lượng hợp đồng chứ không phải hợp đồng mà đưa sao tao ký vậy yes. đúng không tự nhiên giờ ví dụ như hợp đồng thang máy chưa có con khỉ gì anh ơi theo nguyên tắc bình thường anh ứng cho em ba chục phần trăm rồi đợt sau à, bốn chục phần trăm rồi đợt sau hai chục phần trăm đợt sau mười hai chục phần trăm đâu mình mà nói sơ sơ cái tại tại sao hợp đồng tỷ bạc mà tới giờ tao ứng mày ba chục phần trăm tao đưa mày ba trăm triệu rồi mày làm gì cho tao yes. làm tin anh không ba trăm triệu không có tin được nói thẳng luôn về kêu kế toán của em á sửa là hợp đồng đi anh ký hợp đồng này không ký được em đúng chưa tự nhiên hợp đồng mà chuyển cho nó 300 triệu để làm tin làm tin nó trả lại với con khỉ gì cả ít ra bây giờ mà làm thang máy cho anh á thì anh bỏ ra 300 triệu thì trong nhà anh phải có cái gì hợp lý không hợp lý like like hợp lý like còn trong nhà tao chả có gì hết chỉ có cái hố than hố than đâu phải là mày xây hố than thằng thầu thằng tàu thằng tàu xây dựng của tao nó xây mà rồi, rồi bây giờ không vậy không lẽ bây giờ làm ăn mà giờ nói thôi giờ anh anh chuyển cho em ba trăm triệu em nhập máy rồi em xong em đưa cái hợp đồng máy của anh của em nhập cho anh coi luôn không có cần làm chuyện đó mà bởi giờ anh sẽ điều hợp đồng kiểu khác bây giờ tôi nói thẳng với ông luôn ông có tiền không có tiền ngồi đây bàn hợp đồng tiền biến lẹ khỏi nói nhiều mệt lắm làm ăn không có vốn á thì dẹp thế thôi thiếu cha vàng làm đưa ra một cái động công bằng thì làm thôi chứ tiền bạc tôi không khó nhưng nguyên tắc tôi khó lắm trời ơi anh khó lắm em nó bây giờ vô hợp đồng ok không nói nhiều đúng không giám đốc duy nguyễn ký hợp đồng xuống 100 triệu làm tin ký hợp đồng trăm triệu đó là tao làm với mày đó yên tâm đi trăm triệu để đó rồi xong rồi tới bàn tới giai đoạn giai đoạn trăm triệu mà làm gì cho anh đúng không mày phải cho thằng lính nào qua mà theo dõi thầu của anh mà vẽ khung vẽ niết rồi đo sàn đo tất đủ tham gia công việc để cho anh thấy mày bỏ chất xám vô bỏ công vô chứ trời cái bước thứ hai là bước gì nhập máy máy đâu có hai loại máy một đó là nguyên cái đầu máy ờ, ờ, nguyên nguyên cái nguyên cái đầu máy kéo rồi móc rồi miết gì đó motor mô tiết gì tùm lum á motori của ý gì đó không biết nhiều, nhiều lắm thì cái đó là phải nhập đúng không rồi mấy cái cụ mấy cái khung sắt khung xiết gì đó gia công ở việt nam gì đó thì kệ mày ok cũng được đi thì ok bây giờ trăm triệu đó mà gia công khung sắt chưa chụp hình khung sắt coi chơi rồi ví dụ vậy rồi qua tới bước máy ok bước máy là cái quan trọng một cái hợp đồng một cái hợp đồng ví dụ như là 1 tỷ đi thì mình ước lượng cái máy này chắc phải 500 mình ước lượng thôi vậy thì tao không thể nào chuyển cho mày 500 triệu mà nhập máy chắc chắn là không có nên mà đừng có nói tao ừ giai đoạn 2 anh Duy Nguyễn phải chuyển cho em 500 triệu để nhiên một máy biến làm có tiền không làm làm có tiền thì làm có tiền thì biến chứ gặp mấy thằng có tiền cũng nhây mệt lắm anh nói thẳng luôn á tụi em làm mà tụi em gặp mấy cái thằng đó gì gọi là treo đầu dê gì mượn đầu heo nấu cháo á là tụi em chỉ có chết bị thương thôi uh -oh. nên gặp thằng nó nách ở ở việt nam là nhiều lắm trời ơi tao ở việt nam tao gặp lắm mày ơi ở việt nam là nhóc luôn á công ty việt nam rất nhiều mà là toàn là công ty bd công ty mini không à công ty nó có giấy tờ mà nó có văn phòng có hiểu không ừ vô thấy nó thuê văn phòng nhà bốn cái sẹt là thấy rồi xong rồi độ ký hợp đồng với thằng bốn sẹt tìm nó đập liên hồi luôn á ba trời ơi ba đừng có tưởng giỡn độ mà ký hợp đồng với thằng bốn sẹt là phải có thằng khác nắm cái đầu nó nha nó, nó nói thôi nhưng nhiều khi anh cũng phải ký hợp đồng với thằng bốn sẹt thiệt mấy em có chứ không có đâu nhưng mà anh có chỗ nắm còn em ký hợp đồng thằng bốn sẹt em có chỗ nắm không không có chỗ nắm đừng ký nha đó tại vì cái máy á được tao sẽ chia sẻ trách nhiệm với mày chứ còn tao khó tao bắt mày nhập luôn đó nhập vô luôn đúng không xong rồi tao mới làm còn tao dễ ok giờ cái máy 500 à, triệu chuyển 200 có cái máy còn lại chừng nào cái máy của mày nằm ở nhà tao đi chuyển tiếp 500 yes. công bằng không mấy em công bằng không thằng nào dám nói không công bằng vô đây tao đam tự nhiên tao chỉ cho mày 200 triệu mà tao chưa cầm được cái gì trơn trời à hợp lý không em anh đâu cầm được gì đâu trời anh chỉ cho mày 200 triệu rồi xong 200 triệu của tao mà đem mày nhập máy vậy là đẹp rồi mày, mày bỏ ra có 300 triệu để mày nhập được cái máy à mà cái máy mày cầm phải tao cầm đâu cái cách chơi của anh á là thực tiễn đúng không nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau còn bây giờ tụi em chuyển cho nó 500 giống như nó mượn nợ em 500 ngàn ủa 500 triệu hết ý chang không khác gì bản chất đúng không ra tò kiện vẫn được ra tò thì kiện vẫn được nhưng mà thằng kia nó đang mượn đầu heo nấu cháo tụi em có chấp nhận chơi không chắc là anh không rồi đó đúng không bởi vậy tụi em đó đi làm ăn có tiền mạnh lắm em làm ăn có tiền là mạnh lắm ví dụ giờ thằng kia nó nhập máy về nó không lấy mày cầm máy nó mày bán không lên mày lỗ 200 triệu mày làm cho thằng khác thôi chứ làm gì ghê trời thằng máy mà mới lạnh như vậy thôi nó dụ nhập cái con mới lạnh đó về thằng này nó nó, nó chở trứng nó không làm thì em đâu mất máy lạnh em cầm 200 triệu nó làm lời rồi nó, ờ, nó bởi vì cái cách điêu hợp đồng nó cực kỳ quan trọng em sẽ gặp tụi nó dẫn viện dẫn ra những cái hợp đồng mà nó toàn lấy tiền em không à nó toàn lấy tiền em không à xong nó làm công cho em không có đạo đó đâu bồ không có đạo ở đâu thí dụ như bây giờ á em á mà muốn làm á thì ít ra bây giờ có công và có lời và có vật tư em đồng ý anh không đồng ý thì like bây giờ em làm gì cũng phải công lời vật tư tiền lời mày cấm lấy trước tiền lời mày lấy cuối cùng hợp lấy chưa tiền tiền công nhân của mày mày phải trả đúng không tiền vật tư tao chia sẻ khi nào mà tao cầm chắc cái sản phẩm rồi đó ok chuyện một cái bụp không sao hết tất cả nguyên vật liệu thang máy rồi đó đem tới rồi nó chỉ còn cái bước ráp thôi ok tao trả cho mày tám phần trăm luôn cũng được ít trăm phải cầm được cái tài sản rồi đã đúng không anh cầm được cái tài sản là mà nó xuống tiền chứ ba chứ còn ví dụ như em xuống tiền trước em cầm tài sản sau cũng được thôi nhưng mà tao chửi mày ngu <laughs> tao chửi mày ngu đúng không cái thằng cái thằng thầu đó, đó nó sẽ giới thiệu mấy thằng thầu khác đó. ê ê tới đây làm cho ông Duy Nguyễn này nó ngu lắm không, yên tâm đi mày cốc con mẹ chân đi theo tao đi đúng không rồi nó ăn phần trăm của mấy thầu con nữa nó ăn phần trăm mấy thầu con chứ dễ gì không tao dùng thằng thầu cúng nó 10% thôi đúng không cũng như nó 10% thôi tự nhiên nó nó nó nó nó cầm đầu heo nấu cháo mà giờ thành đại bàng luôn em thấy nó nguy hiểm cực kỳ cái sự việc chỉ còn trước và sau thôi nhưng mà nó thể hiện cái quan điểm và cái tính cách nó hiện cái tiềm lực nữa không phải đơn giản đâu nên ký hợp đồng thì em phải thật sự thận trọng những cái hợp đồng nào mà nó liên quan tới vật tư đó, vật tư tiền công và tiền lời nó sinh ra tổng giá trị hợp đồng đừng có nói thằng nào làm công không nó làm phải có lời để mới làm không là không lời nó nằm ở nhà nó ngủ làm chi cực vậy đúng không trừ khi nào nó rớt cái thế khó ép mà tính sao đời mà nó có ép luôn đó nên nói chung á xã hội việt nam là một xã hội nổ xã hội việt nam là một xã hội nổ tụi em ra đời tụi em nghe nó nổ kinh lắm nó nổ nghe lắc đầu luôn á nổ ngồi trong quán cà phê hai thằng ngồi với nhau nghèo thấy mẹ uống ly cà phê xin đá miết chém gió tao tiền tỷ không dưới quê tao mới trúng công trình kia tao mới trúng công trình nọ thằng bố kia thì trúng đất trúng nhà thằng khứa kia thì cưa trúng hot girl nó nổi chụp không kịp đâu nó ở xã hội Việt Nam này các bạn nào ngây thơ Nhất là mấy anh Việt Kiều nó về nó dính vô cái bẫy này nó chết liền Mình ở Việt Nam mình sỏi đời Sống môi trường nào quen môi trường đó Đúng không? Mình sống không có khó như người ta Nhưng mà đừng để người ta chơi chó với mình Like đi, share đi, comment đi Hết video rồi nghỉ Ngày chỉ chiều thôi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 powder.